Rồi xin mến chào quý vị và các bạn à, Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của em Thì à, hôm nay đang có mặt tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất Ủa này như có thổ cư luôn phải không chú? Mẹ Dạ Đây là cái con đường à, An Bình 49 nha quý vị Thì... À, cái vị trí của miếng đất của chúng ta là từ đây ra đường DT 741 là khoảng hơn hai cây số nha xung quanh đây thì à, cũng có nhà dân miếng đất của chúng ta thì à, có diện tích là 3.120 mét vuông 400 thổ cư Đó. Dạ. có 400 Đó. Dạ. thổ cư và có 400 mét thổ cư nha quay xung quanh cho quý vị và các bạn xem phía trước là có nhà dân ở nha trước là đường à, An Bình 44 và đây là cái vị trí cái à, miếng đất của chúng ta đây là miếng đất trống này tiền xoay về hướng đông nam dạ. thì à, cái mặt tiền đất của chúng ta xoay về hướng đông nam nha quý vị ừ. đây là có cái à, cột mốc hết rồi cái mặt tiền này thì 70 à, mét nha 70 mét mặt tiền đường này và cái chiều dài của miếng đất của chúng ta từ đây đi vào bên trong là 45 mét và cái ờ, cái hậu của miếng đất của chúng ta là 71 mét nha quý vị rồi giá giá nhiều chú à, giá ờ, bán cả là 25 triệu một mét ngang à, và giá mà cái uh, miếng đất này là 25 triệu một mét ngang nha quý vị Đó. nhân 70 mét có 400 mét thổ cư hiện trạng đất thì hiện nay là đất trống thôi sẽ đi vòng ra phía sau để à, cho quý vị xem cho rõ hơn cái này thì à, quý vị nào mà chúng ta mua làm nhà vườn ở thì rất là đẹp luôn ừ. phía dưới này cũng có nhà luôn nè quý vị chắp giáp xung quanh này. đây đất chúng ta là đã được à, có cặp bao hết rồi đây đây nha và nở hậu qua bên này là 71 mét nè đất khá bằng luôn sẽ đi à, vòng vòng hết miếng đất cho quý vị và các bạn xem nha đó tới giáp cái hàng cao su bên đó phía bên này là có nhà này quý vị đó nhà ở dưới thấp thấp đây thì ờ, em quay rất là chi tiết cho quý vị nào xem thì quý vị xem ờ, cho thật rõ Đó nắm rõ hơn chi tiết về cái miếng đất này. Quý vị nào có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108. Thì à, anh chị và các bạn nào mà cũng à, làm bất động sản á, thì à, có khách giới thiệu thì cũng có thể liên hệ với số điện thoại của em ha em để số điện thoại phần mô tả cho quý vị để ờ, tiện liên hệ đây làm nhà vườn thì rất là tuyệt vời luôn đường thì đã cắm móc hết rồi nè cái này thì uh, xe hơi xe thì vào được tới đất nha rồi một lần nữa uh, xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất vườn cộng đất ở luôn nhé trên đường à, An Bình An Bình 49 thuộc xã An Bình huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương miếng đất có diện tích bề ngang là 70m nở hậu 71m và chiều dài chiều sâu vào bên trong miếng đất đó là 45m nha quý vị 45m giá là 25 triệu một mét ngang quý vị nào có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 để biết thêm chi tiết nhé. Ừ. Thì à, đường điện kéo vào đây chỉ khoảng tầm 100 m nha quý vị. 100 m là điện kéo vào được. Cách đường DT741 hơn 2 km. Ừ. Thì uh, quý vị mà mua thì sẽ hướng dẫn về các cái thủ tục giấy tờ pháp lý cho quý vị luôn Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các à, các bạn vào những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.